Kính thưa toàn thể đại chúng, câu hỏi từ uh, nick tên là Thanh Phong. Bạn ấy hỏi thế này, con kính bạch Thầy, con có câu hỏi muốn nhờ Thầy giải đáp giúp gia đình con ạ. Nhà con có mua một mảnh đất, lúc xây nhà thì thấy ba hài cốt nằm trên phần đất đó. Bố mẹ con có mời Thầy cúng về cúng lễ và bốc thi hài đi chôn ở chỗ khác Bây giờ bố mẹ con hay ốm đau, mọi người bảo là phải lễ cúng mua đất âm, trả bằng tiền âm cho người ta. Nhà con, bố mẹ đều theo Phật nên không dám đốt vàng mã. Vậy Thầy cho con hỏi trong trường hợp này, nhà con nên làm như thế nào ạ? À? Con xin tri ân Thầy ạ. À. Đó. Tức là bạn Thanh Phong, bạn ấy hỏi rằng nhà bạn ấy mua đất để xây nhà và khi mà xây nhà tức là làm móng rác đào các thứ lên thì thấy ba cái hài cốt ở đó và gia đình đã nhờ thầy cúng di chuyển hài cốt làm lễ di chuyển hài cốt đó đi chỗ chôn ở chỗ khác rồi thế nhưng đến bây giờ thì bố mẹ bạn ấy rất hay ốm đau cho nên ờ, là lại nghe người ta nói là bây giờ phải mua đất âm này xong lại trả bằng tiền âm nghe không? thì mới có thể hết được Đấy, thế nhưng mà bố mẹ bạn thì đều là phật tử cho nên bố mẹ bạn ấy không không đốt vàng mã nữa tức là không trả tiền âm bằng vàng mã nữa là không biết phải làm sao Đấy, bạn gửi câu hỏi về thầy xin trả lời cho bạn này cũng như và đại chúng cùng nghe này thứ nhất ý, chúng ta biết được cái câu chuyện xây nhà mới để ở mà và cái câu chuyện hạn làm nhà đại chúng cũng từng nghe rồi đúng không trong dân gian vẫn truyền nói với nhau rằng có cái hạn làm nhà à, hạn làm nhà là một này hạn áo xám là hai này áo xám tức là trong nhà mình có người mất sau đó nó hay xảy ra chuyện nọ chuyện kia hạn làm nhà tức là làm nhà xong cũng hay xảy ra chuyện nọ chuyện kia người ta bảo có người á, làm nhà xong thì ở không được có người làm nhà xong thì không được ở nghe không đó và cái chuyện đấy thực sự là nó có nó mới thành câu chuyện như vậy làm nhà xong ở không được nghĩa là dọn về ở nó sinh rất nhiều thứ chuyện lủng củng rồi vợ chồng bất hòa cuối cùng là chia tay nhau không ở nữa đấy là ở mà không được còn làm nhà xong không được ở nghĩa là nhà xây xong rồi thì vừa xây xong thì lăn ra chết <laughs> không được ở thật sự đấy thưa đại chúng có những chuyện như vậy cho nên ấy, dân chúng ta làm nhà họ cũng rất là cẩn thận à, cẩn thận lắm đấy thế thì ở phật đối với cái nhìn của phật pháp chúng ta thì thấy rất rõ là gì cái hạn làm nhà nó chính là cái chuyện do chúng ta sử dụng phúc báu khi chúng ta xây một cái nhà chúng ta ở ở tức là chúng ta bắt đầu thụ hưởng à, chúng ta thụ hưởng đấy do thụ hưởng cho nên phúc báu mình nó phải giảm đi phúc hưởng phúc thì sẽ hết phúc giống như tiền chúng ta chúng ta ăn thì nó phải hết tiền miệng ăn núi lở cái quả phúc của chúng ta mà nó bằng quả bòng thôi mà chúng ta bây giờ à, sử dụng hưởng thụ xây một cái nhà nó hết một nửa quả bòng đi còn bằng quả cam thôi ừ, phải không thì phúc nó nhỏ đi mà phúc nó nhỏ đi thì họa nó hay xảy ra đại chúng nhớ là cái phúc nó là cái che chở là cái bảo vệ cho chúng ta nghe không mà phúc nó tiêu đi nó giảm đi thì cái họa nó rất dễ trổ ra. Phúc họa nó giống như nóng với lạnh ấy. À, Nóng ít thì lạnh sẽ nhiều, lạnh ờ, ít thì nóng sẽ nhiều. Nó hai cái, nó xâm lấn nhau như vậy. Đấy. Cho nên cái lẽ phúc họa trên đời là như vậy. Thì chúng ta ở đời chúng ta phải thường xuyên tích lũy phúc báu, làm giàu phúc báu cho mình, nó mới che chở, tráng trải hoạn nạn cho mình được. Đại chúng hiểu không nào? Bây giờ xây cả một cái nhà để chúng ta thụ hưởng. Trước đây ta ở cái nhà lụp sụp thôi, nghe không ta bây giờ ta xây cái nhà đàng hoàng tử tế ta ở là phúc mình hao đi ta ở ta ở trong cái nhà nó mát mẻ sung sướng hơn oai hơn với làng với xóm mình cũng được cái danh cái sĩ diện hơn đấy là ta thụ hưởng đấy tất cả những cái đấy nó đều ăn vào phúc của ta cả cho nên phúc nó hao tổn đi phúc hao tổn đi thì thì họa nó dễ xảy ra đấy là cái lẽ phúc họa nhé về cái việc làm nhà mà đấy là lý do rất là căn bản để chúng ta hiểu. Thứ nữa, một cái việc nữa là trên cái đất chúng ta xây dựng, nếu có hài cốt như gia đình nhà bạn này, thì chúng ta biết rồi các vong linh nếu họ không được giác ngộ Phật Pháp thì họ đều chấp trước hài cốt hết, ấy, mồ mả và hài cốt. Họ sẽ nghĩ đây là đất của tôi, đây là chỗ ở của tôi, tại sao ông bà đến đây, lại xây đè lên đây, rồi lại di chuyển tôi đi chỗ khác, tôi ở đây mấy chục năm, mấy trăm năm rồi tôi rất dễ chịu ở khu vực này là đất của tôi tại sao giờ lại bê tôi đi chỗ khác ờ, cung cấp cho tôi đã đầy đủ đã đúng chưa hiểu không đó họ sẽ quậy phá đấy cái thứ hai nữa là chính những cái vong linh ở đất ở này họ quậy phá chúng ta ờ, chúng ta ở đấy chúng ta ví dụ có có xương cốt đấy chúng ta làm đúng cái nhà vệ sinh lên trên đấy <laughs> hiểu không? hay đúng cái chuồng lợn lên đúng cái hài cốt của người ta thì mệt lắm đấy thưa đại chúng à, cái vong linh nó chấp trước tự nhiên này mình lại nằm dưới nhà vệ sinh của người ta tự nhiên mình lại làm dưới mấy con lợn này thấy không người ta rất chấp trước ta sinh chuyện thế cho nên đấy, khi mà làm nhà có những người ta kỹ thì người ta sới hết tất cả đất lên để tìm xem có xương cốt không nghe không để người ta làm sạch đi nhưng mà sạch gì thì sạch mà vong linh nó chấp trước thì cũng không được nghe không đó thế cho nên ở đây ấy, thì nhà bạn này thì thầy nói là có hai cái việc như thế thứ nhất là do cái việc làm nhà nó đã là cái phần hao phúc thứ hai là nhà lại có hài cốt nữa cho nên nó xảy ra những cái chuyện ốm đau cái chuyện đó cũng là cái lẽ dễ hiểu thôi nghe không? thế thì bây giờ bạn ấy nói là làm thế nào có người người ta bảo là bây giờ phải mua đất âm và trả tiền âm lúc trước là mình mua đất dương <laughs> mua đất thật này gọi là đất dương và bây giờ không biết cái người này người ta khuyên là phải mua đất âm và lại mang tiền âm ra trả nữa thì không biết mua đất âm là mua kiểu đất gì các đại chúng đại chúng đã nghe thấy cái từ đất âm bao giờ chưa hay là làm đất bằng vàng mã đấy làm một cái khối đất này <laughs> thầy chắc cũng chưa nhìn thấy cái, cái, cái gọi là đất mã bao giờ nghe <laughs> không? người ta chỉ làm mã bằng ngựa bằng voi bằng tiền đấy chứ ờ, chưa bao giờ thấy đất âm bao giờ nên ra lại bảo mua đất âm xong rồi trả bằng tiền âm thì cái này nó quá là phi lý nghe không nhà bạn này theo phật cho nên bạn ấy không đốt vàng mã À, tất nhiên chúng ta biết là theo chính pháp của Phật thì không cần đốt vàng mã. Đốt vàng, đốt mã không có tác dụng gì cho người âm cả, cho vong linh cả, không lợi ích chút nào. Tốn tiền, ô nhiễm môi trường, nghe không? Mà người âm ấy, gọi là người âm cho dễ hiểu là người ta cần phúc báu, chúng ta phải làm phúc cho họ. Đó. Thế nhá. Vậy thì ở đây Thầy khuyên gia đình bạn này à, với cái thực trạng như bây giờ thì nhà bạn ấy ờ, phải làm mấy cái việc để cho nó tăng trưởng phúc báu lên. Thứ nữa là làm lễ để siêu độ cho các cái vong linh người ta còn chấp trước vào các cái hài cốt này. Đó. Đấy, cho nên cái việc để làm tăng phúc cho nhà bạn thứ nhất là gia đình lên phát nguyện đi quy y tam bảo thụ trì năm giới quy y tam bảo thụ trì năm giới là tăng phước lên một nghìn lần đấy thưa đại chúng không phải chuyện nhỏ nhé phát tâm quy y tam bảo thụ trì năm giới là phước báu của mình được tăng trưởng lên gấp cả nghìn lần, hơn một nghìn lần trước. Quý báu như vậy đấy. Chứ đừng nghĩ là đi quy y tam bảo là, là không được gì, lại mất thêm không phải, đi quy tam bảo được phúc báu. Ông Ngọc Hoàng Thượng Đế sắp chết đọa làm con lừa, Thế mà ông phát tâm quy tam bảo xong rồi ông lại được phục trở lại thân hình của đế thích Ngọc Hoàng Thượng Đế đấy, lại được làm vua trời trở lại. Đáng nhẽ là ông đọa làm con lừa ở trong thân con lừa rồi do quy tam bảo mà ông được phước báu phục hồi trở lại làm vua đế thích bây giờ vẫn đang ở trên trên trời đấy thưa đại chúng ở cõi trời ba ba đấy. đấy cái phước nó như vậy thế chúng ta phải biết là cho nên chân thật quy tam bảo nhé vừa rồi chùa chúng ta thì có một số phật tử họ bị phá mất quy mà quy tam bảo rồi nhưng mà vẫn còn đi thờ tà à, đi đủ thứ linh tinh và đi đồng bóng đèn phủ lung tung khấn vái lễ lạy các thứ đấy là nó mất pháp quy đấy cho nên các nhiều phật tử phát tâm quy lại à, cho đúng đã tin kính tam bảo quy phật rồi không quy y trời thần quỷ vật nữa. quy pháp rồi không quy y ngoại đạo tà giáo quy tăng rồi không quy y thầy tà bạn ác à, chúng ta không đi theo ngoại đạo theo tà giáo không đi theo bất kỳ một cái tôn giáo một cái tín ngưỡng nào nữa không thờ cũng lẽ lại như thế nữa nghe không chúng ta chỉ phật là tối cao nhất và các vị bồ tát thánh tăng là tối cao nhất rồi còn ai hơn được cả nữa không ai trong cái trời đất vũ trụ này hơn được phật và các thánh đệ tử của phật cả không một ai hơn được thầy khẳng định như vậy vua trời đế thích cho đến trời phạm thiên vẫn phải xuống hầu phật thì chúng ta biết làm gì còn ai hơn phạm thiên người ta còn gọi là chúa trời đấy, đấy ông vua cõi trời còn phải xuống hầu phật làm gì ai hơn được nào nhà cho nên chúng ta chúng ta là đệ tử phật là vinh quang tối thượng rồi không có đi theo một cái gì một tôn giáo nào theo một tín ngưỡng nào hết đức phật là tối tôn tối thắng là vô lượng phước báo phước lành đó cho nên chúng ta đi, đi chỉ quy phật thôi cho nên khuyên gia đình nhà bạn thứ nhất là cả bố cả mẹ gia đình lên phát nguyện quy tam bảo để được tăng trưởng phúc báo nhá nó bồi lại cái phúc cho mình à, xuất <laughs> à, hao cái phúc để xây cái nhà rồi bây giờ bồi lại thứ nữa lập đàn cầu siêu cho các cái vong linh à, ở cái nơi đất nhà mình đó nha mình cũng nên thỉnh chư tăng và các đạo hữu có giới có đức và tu tập đến để làm lễ cho khai thị cho vong linh cho họ không chấp trước cho họ được giác ngộ cho họ buông xả à, và tác phước cho họ để họ có phước báo họ họ được tái sinh vào cảnh giới mới cao quý tốt đẹp hơn à, họ không chấp trước dính mắc vào chỗ ở đi nữa thì họ không quấy phá gia đình nhà mình nữa nhé chứ còn cái việc mà trả nợ bằng tiền âm phủ à, hay là đi mua đất âm cái đó lại càng vô lý nếu mà làm việc này thì lại tà kiến lại mất phước thêm nghe không? mê lầm lại khiến cho các vong linh đấy họ mê mẩn nữa họ mê lầm nữa thì lại càng mất phước cho nên à, không làm theo những cái lời khuyên không đúng như vậy nhé bỏ cái việc ấy đi ờ, không theo chúng ta vững lòng tin kính tam bảo thực hành cái điều đức phật dạy một cách đúng đắn ở nhà chăm chỉ tu tập lễ phật tùng kinh sám hối các nghiệp của mình à, và phát tâm cúng dường làm phước chắc chắn phước báo nhà mình nó tăng cho nên cũng có nhiều người khi người ta trước khi người ta xây nhà người ta chịu khó uh, vun bồi phúc báu lắm cho nên làm xong người ta ở rất yên ổn vấn đề gì có khi lại còn lại còn phát tài phát lộc phát quan nữa <laughs> về nhà mới lại phát quan phát lộc phải không thế còn có người thì về nhà mới cái là lụn bại xảy ra đủ thứ chuyện nào đó đấy thì chúng ta biết nó đều là do cái lẽ phúc họa này thôi nhé đấy thì thầy xin trả lời cho à, cho bạn à, thanh phong này như vậy và đại chúng cùng à, nắm vững